Đây là người đàn ông thích ăn bám phụ nữ trong truyền thuyết, hãy nhìn vòng ba mê người của anh ta, bước đi quyến rũ, làm lay động trái tim của các quý bà nơi đây, giống như câu nói cơ hội tốt mãi mãi chỉ dành cho người có sự chuẩn bị. Anh cuối cùng cũng chờ được quý bà giàu có mà mình đã chờ từ rất lâu rồi. Đây là bể bơi thượng lưu của những người không con không cháu không chồng, để thu hút sự chú ý của phú bà, chỉ thấy anh cởi quần áo khoe cơ bắp của mình ra, sau đó nhảy xuống hồ bơi, khi nhảy xuống vút tóc mái của mình lên, đến trước mặt phú bà để mời rượu, ánh mắt mơ màng khóe miệng quyến rũ, tặng cho các chị em câu thả thính, từng động tác rót rượu như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, anh thành công chiếm được trái tim của quý bà. Tên anh là Tamada, tại sao anh lại chọn đi trên con đường này? Phải kể đến tuổi thơ bi thảm của anh, bố của Tamada là tài xế lái xe chở dầu khí, quanh năm chỉ biết đến làm việc. Ngày hôm đó cả nhà đang đợi ông về nhà, do lái xe quá mệt mỏi mà mắt mờ đi, ông đã lái xe tông thẳng vào nhà mình, cả căn phòng đổ sụp xuống và bốc cháy. Tận mắt nhìn thấy cái chết bi thảm của bố quá đau lòng, em gái cổ vũ khuyên anh trở thành một kiến trúc sư để cho gia đình một căn nhà đẹp hơn, nhưng Tamada chỉ vào bức tranh trong cuốn tạp chí và nói, thề rằng mình sẽ trở thành người ở trong bức ảnh nhưng là người ở phía sau, Tamada cứ như vậy, vào trong biệt thự xa hoa của phú bà. Chớp mắt 25 năm trôi qua, mỗi ngày việc đầu tiên Tamada làm chính là lấy chiếc gương nhỏ thử nhìn một chút phú là có còn thở không, còn mình tiểu thịt tươi của năm đó, đã trở thành một ông già. Trong 25 năm nay Tamada sống ở biệt thự đi xe sang, đến phòng tắm xem tivi đều có người hầu phục vụ. Do biệt thự quả thực quá to nên bình thường phải dùng xe thăng bằng để di chuyển. Hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của hai người, Phú bà lại tặng cho Tamada một chiếc đồng hồ của thương hiệu nổi tiếng. Tamada lại muốn mua một chiếc siêu xe kiểu mới. Phú bà cũng nói được thôi anh yêu, em đi lấy túi, bước đều bước, Hai người đến cửa hàng siêu xe, người bán xe cũng là một cao thủ trêu hoa gẹo nguyệt. Hôm nay khi Tamada lái xe về, phát hiện trước cửa có rất nhiều siêu xe, về nhà thì nhìn thấy là cậu nhóc của cửa hàng bán siêu xe. Vợ ông nhân cơ hội ông không có ở nhà đã làm chuyện mà không ai biết. Lúc này bà đang nằm trên sofa thở oxy, Tamada nhất thời giống như bị quả báo. Do Tamada và Phú bà đã ký hợp đồng trước khi kết hôn, cứ như vậy mà anh bị đuổi ra khỏi nhà. Ngày hôm sau Tamada đang đi trên đường phố, sách hành lý và xe thăng bằng mà mình yêu thích, ông vừa xoay người đi xe thăng bằng đã bị người khác cướp đi, lại quay người đi, hành lý suýt nữa bị người khác nhặt đi, mà bên này cậu nhóc bán xe vừa được lên giường, cũng lấy cái gương ra, cuộc đời trong chốc lát được lên đỉnh, Tamada kẻ vô gia cư, chỉ có thể nhờ cậy đến Anna em gái mà mình không liên lạc mấy năm nay. Kể từ khi sống một cuộc sống chỉ việc mở miệng và đưa tay dạ, ông chưa bao giờ nhớ đến người em gái này, đến cả bao cháu trai mát tuổi cũng không biết. Anna cuối cùng vẫn chấp nhận ông ta, em gái đề nghị Tamada đi tìm công việc mới, nhưng Tamada lại nói làm việc cũng đâu kiếm được nhiều tiền. Tamada đành dọa ông, nếu như ông không tìm được việc thì sẽ đuổi ông ra ngoài. Dưới sự thúc giục của em gái, Tamada tìm thấy một quảng cáo ngoài trời của cá nhân. Ông 25 năm qua chỉ ăn bám 8, nào đâu có biết làm công việc gì, càng tức giận hơn là phía đối diện có đối thủ cạnh tranh, nhìn thấy động tác điêu luyện và vẻ khiêu khích của người ta, Tamada tức giận vô cùng thế là cũng khiêu khích lại, những gì mà người chơi gọi là trượt, cho đến khi ông trực tiếp ném bảng ra ngoài, kết quả đúng lúc đập vào cửa kính chắn gió của xe cảnh sát, vậy nên chiếc xe đâm phải người già đang đi xe lăn, nhìn thấy ông lão có tố chất này không những không bị thương, mà còn vừa tự đứng lên vừa nói không sao đâu, nhưng vừa kéo lăn được mấy bước dọa cho Tamada phải chạy đi. Hôm nay anh mang cháu đến trường, phát hiện Mark đã yêu thầm cô bạn cùng lớp là Linda, Do điều kiện gia đình nên trong lòng có chút tự ti, không dám tỏ tình, chẳng phải trùng hợp sao? Đây là câu nói của bác. Càng trùng hợp là, bà nội của Linda cũng là một người giàu có, của một đất nước giàu có. Trải qua bao nhiêu năm, người bà này vẫn xa xỉ như vậy. Thế là Tamada bắt đầu huấn luyện Mark, đi trêu gẹo bạn học Linda, rồi từ đó tiếp cận bà nội của cô bé. Phương pháp giống nhau, đường lối giống nhau, chỉ là khác người. Một mình Mark nhảy xuống hồ bơi, sau đó thuận thế như một sen trổ bông trên mặt nước, vuốt tóc mái lên. Vậy là Mark thành công nhận được lời mời dự buổi tiệc sinh nhật nhật của Linda trong buổi tiệc để có được trái tim của Phú Bạt. Tamada đầu tiên đến cửa hàng quà tặng mua kính dâm và đồ bơi, sau đó nhìn vào trong gương chỉnh đốn một chút, nhưng nhìn thấy lông ngực như dã thú, bộ phận đại diện cho ma lực của mình cộng với bộ râu lốm đốm ông lại thấy buồn phiền. Lúc này ông nhìn thấy có một hộp xi đánh giày ở bên cạnh, thế là ông nảy ý định mới, chỉ là sau khi ông đi đằng sau mớ hỗn độn này, đã khiến nhân viên dọn dẹp phải lao công khổ tư. Tamada bước đến hồ bơi, quả nhiên đã gây sự chú ý nhãn cầu của mọi người, mỡ thừa trên cơ thể lại khiến ông cảm thấy vô cùng tự tin, cảm giác như mình là một chàng trai tỏa sáng nhất hồ bơi, sau đó ông nhảy xuống bể bơi, chỉ là khi ông vừa nhảy xuống, màu đen của si đánh giày váy bảy vào hồ bơi, trong chốc lát bể bơi đen như mực, còn có người nghĩ ông là người nổi tiếng. Tamada đáng thương vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, ông vẫn bơi thong thả an nhàn trong nước. Sau khi lên bờ si đánh giày đã lấm len cả khuôn mặt, ông chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, ông hỏi một quý bạt. Một phú bà thấy vậy bị dọa cho đến biến sắc phải chạy đi, vệ sĩ của Phú bà nhìn thấy vậy liền trực tiếp đuổi ra ngoài, mà tất cả đều bị cháu trai Mark nhìn thấy. Cậu biết mình chỉ là công cụ của cậu để tiếp cận các Phú bà, lòng đau không thôi. Em gái Anna thấy vậy cũng rất tức giận, đem người anh trai ích kỷ này đuổi ra khỏi nhà. Tamada cảm thấy mình có lỗi với cháu trai, thế là thay Mark viết một lá thư xin lỗi đến Linda, cứu vãn tình bạn của hai đứa cháu. Vài tháng sau, sếp của Anna giao cho cô một hạng mục lớn. Đợi khi cô đến đỉnh núi nhìn thấy người đầu tư, Anna bị dọa cho ngây ngốc từ trên máy bay trực thăng đi xuống một người ăn mặc như giáo giáo sư, chính là Tamada anh trai của cô, mà người đầu tư chính là đương nhiệm của anh. Không ngờ Tamada lại một lần nữa bước lên đỉnh của cuộc đời. Trong cuộc sống nỗ lực hiển nhiên là rất quan trọng, nhưng lựa chọn lại càng quan trọng hơn. Nếu như phương hướng không đúng, thì thành công càng ngày càng xa vời. Bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.